Hi, kính chào tất cả các bạn đến với video của mình và video này mình sẽ làm về ôn tập lý 12 giữa kỳ 2 và phần 4 và phần 1 một là ma trận phần 2 là theo cái ma trận đó mà mình đã ghi ra được một số công thức và một số câu hỏi trắc nghiệm còn phần 3 là mình vừa làm hôm qua là phần 3 là 40 câu trắc nghiệm bây giờ mình sẽ đến với phần 4 nha càng đi sau càng khó và hóa lý 12 mà lý là nó công thức rất là nhiều và nó không hề đơn giản nên các bạn chú tâm nha Sang câu đầu tiên. Câu 1 thì người ta hỏi là một vật phát được tia hồng ngoại và môi trường xung quanh thì nhiệt độ là bao nhiêu? Thì người ta hỏi mình là một câu này á, thì chúng ta phải biết á, là nó sẽ có bao nhiêu độ. Và chắc là nó sẽ có cao hơn nhiệt độ môi trường là câu C. Một C. Sang câu 2 hiện tượng à, hiện, hiện tượng truyền sai lệch do sự truyền thẳng khi ánh sáng gặp vật giao thoa gọi là hiện tượng gì á cái câu này người ta gọi mình đó hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là câu hai của C mình là nhìn là biết liền đó vì nó là hiện tượng nhiễu xạ sang câu số 3 và điều kiện để xảy để xảy ra hiện tượng giao thoa ánh sáng ở hai hai sóng gặp nhau phải gì đó, đó là hai sóng phải gặp nhau phải là hai sóng kết hợp đây là một cái định nghĩa luôn còn câu 4 á, là sang là tia x là sóng điện từ có gì chắc chắn là sẽ là có tần số lớn hơn tần số của tia tử ngoại chắc chắn là vậy sang câu số 5 này là sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào sau đây hai sóng này sẽ không có chung tính chất á đầu tiên chúng ta sẽ phải nói về chung nghe điểm chung nó sẽ có là là có thể bị phản xạ khúc xạ rồi nó có thể là mang năng lượng hoặc nó là một sóng sóng có thể lan truyền và phụ thuộc vào môi trường và tốc độ nó sẽ phụ thuộc vào môi trường chỉ còn a là truyền truyền được cam chân không là sai không thể là vì nó không có chung tính chất đó sang con số 6 sóng điện từ là gì sóng điện từ chính là sóng ngang thôi vì câu này á, mình đã giải từ trong cái đề đề phần 3 rồi nên câu này mình mình chỉ nói là là sống ngang thôi nha sang tiếp theo Câu 8 là trong thí nghiệm y vân và giao thoa ánh sáng là cái câu 8 này á, là mình đã để câu 8 này là mình đã giải rồi nha giải mình để trong trong ờ, cái phần đằng sau nha khi số phần sau mình sẽ nói nha và sang câu số 9 là mình cũng giải mình để phần đằng sau cho mình sẽ giải thích luôn nha nên chỉ mình chỉ chiếu được án của nó hơn nha 8A và 9B Câu 10 á, là công thức để tính khoảng khẳng vân trong hiện tượng đơn sắc của ờ, y vân là gì? Là y sẽ bằng lambda dci. Câu này là một công thức các bạn phải thuộc thuộc. Câu số 11 á, là là một mạch dao động gồm một tụ 20 NF, một cuộn cảm 8 siêu cùng H điện điện trở không đáng kể hiệu điện thế cực đại của đầu tụ điện là gì u sẽ bằng 1,5V cường độ dòng điện cực đại trong mạch là y người ta sẽ hỏi mình là tính tính yêu không mà nó đã cho mình là tụ điện và cuộn cảm thì mình sẽ tính ra được y không là, là sẽ bằng 75 đâm MA nghe là 7,75 nhân 10 của chưa á và mình sẽ sang kia mình sẽ giải thích cho các bạn đây đây là câu 8 câu 8 mình sẽ giải thích cho các bạn như sau á là đơn giản là chúng ta hiểu nôm na là y sẽ bằng lambda d a thì chúng ta sẽ cho là, là lambda bằng gì lambda hồi nãy mình vừa nhìn là là 0,75 ogoromex Thế thì chúng ta sẽ là 0,75 nhân cho 10 mũ trừ 6 các bạn đổi đơn vị ra rồi nhân cho 2 rồi nhân cho 1 1 1 mm thì nhân cho 1 chia nhân cho 10 mũ trừ 3 mét mét thì chúng ta sẽ bằng 1,5 nhân 10 mũ chủ trừ 3 mét mét thì chúng ta sẽ được 1,5 mm. vừa sau nữa các bạn rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm là là à, x sáng á là x sáng của chúng ta là sẽ bằng ki đó là xk chứ mình ghi lộn ngay xk sẽ bằng ki sẽ bằng à, bằng 12 cộng 9 vì nó là có khoảng bưng này liên tiếp một khoảng bưng kia thì nó sẽ bằng k nhưng cho 1 phần 1 phần 5 1 k nhân cho y mà mình tím rồi mình bấm shift sau thì nó sẽ mình sẽ được ra là 14 rồi mình mà người ta hỏi là bưng sáng bao nhiêu và vân tối bao nhiêu thì vân sáng hơn vân tối một đơn vị thì chúng ta lấy vân sáng trừ cho một thì sẽ bằng vân tối thôi sẽ bằng 13 là câu 18 đó chính là của A sang câu 19 thì chúng ta sẽ có là lambda sẽ bằng C chia F sang 3 nhân 18 chia cho và mình chưa biết F là gì mình sẽ tìm theo cách một cách một của mình đó là sẽ bằng S sẽ bằng 1 chia 2B căn LC sẽ bằng 1 chia cho 2B căn 2 nhân 11 trừ 4 chia cho B nhân cho 2, 2 chia B sẽ bằng 25 Hz hết cộng lambda nó sẽ bằng c sẽ bằng 3 nhân 14 8 8 nhân cho chia 25 sẽ bằng 12 đó, là 12 chiều chiều chiều sẽ bằng 12 12 km các km và cách 2 á, sẽ bằng c sẽ bằng lambda sẽ bằng c nhân t cách 2 á, là c c sẽ bằng 2 pi nhân căn lc thì chúng ta tìm được là, là lambda sẽ bằng 3 nhân 10 mũ 8 nhân cho 2 pi căn 2 nhân 10 mũ 4 chia cho pi nhân cho 2 chia pi Bây nó sẽ là thu được uh, như các bạn trên sẽ bằng 12 km. Vậy thôi nha, đơn giản. Easy. Sang câu số 10 là trong thí nghiệm vân vân vân khoảng cách giữa vân thứ ba lên đặt tối trung tâm thêm thứ 50 kia vân trung tâm cách nhau 13,5 mm khoảng vân bằng cái gì là mình sẽ mình sẽ giải qua qua một bên để cho các bạn hiểu nha mình chỉ chỉ chiếu đáp án câu 13 là trong trong cơ sơ đồ của máy phát thanh vô tuyến riêng biệt không có mạch gì á chắc chắn sẽ không có mạch gì đầu tiên là là chúng ta sẽ đi mạch tách sóng vì nó nằm trong con A luôn nó sẽ không có mạch tách sóng mà nó sẽ có mạch phát dao động cao tầng này nó sẽ có biến điệu và khuếch đại không có mạch tách sóng và tách sóng không có nằm trong cái thanh vô tuyến điện thì luôn nào là vậy rồi chúng ta sang câu 14 lỗ nó đã giải cho mình giải, giải ra một các bạn biết nha mình chỉ chỉ được chữ đáp án có 14 thôi Nào, con 15 con 10 15 á là 15 biết mình cái chỉ chiếu không nhưng mà sau mình nếu mình có thì mình chỉ chiếu cho các bạn luôn nha còn 15 thì trong chiến mình even và giao thoại ánh sáng đôi sắc biết A sẽ bằng 2 2 mm D sẽ bằng 1 1 m m là đa sẽ bằng 0,6 ucromet tại điểm M các vân sáng chính giữa 1,65 mm có gì đầu tiên chúng ta sẽ tính là y sẽ bằng lambda d chia bạn tính ra được y nhưng mà nó có lại y thì các bạn ship sau thôi là nó ra nó ra được câu số 15 á, là chính là chúng ta được vân sáng vân tối bậc thứ sáu mà mình à, mình cũng ờ, sorry các bạn nha vì mình à, trình chiếu qua boy nên mình không có thể giải ghi ra được mình chỉ biết à, đọc rồi Ờ, chết làm trước rồi chết, rồi chụp lên thôi chứ mình à, thì chị làm bằng ba voi nên nó không có thể giải ghi ghi được bữa trước mình làm cái ghi thì nó lại có một số vấn đề là nó nó, nó ghi xấu lại nó đủ thứ đây nên mình chỉ chưa ba voi mà mình sẽ tìm tìm một app nào đó hợp lý mình sẽ giải rồi mình sẽ ghi ra trên màn hình cho các bạn dễ hiểu hơn nha dễ hình dung hơn câu số 16 trong bài dao động lý tưởng năng lượng nào được bảo toàn năng lượng bảo toàn trong trong lòng lý tưởng chắc chắn là là gì đó là năng lượng điện tử nó sẽ được bảo toàn câu 17 chiết số của thủy tinh có giá trị là gì chiết số của thủy tinh có giá trị đó là lớn nhất đối với ánh sáng tím rồi mình sẽ sang tiếp nha rồi sang câu 14 thì mình đã sẽ, sẽ giải thích cho các bạn để biết này nha là chúng ta cho là năm năm khoảng vân thì năm y sẽ bằng 3 mm thì chúng ta sẽ suy ra được y luôn y sẽ bằng 3 chia 5 mm các bạn chuyển ra chuyển 5 qua thì sẽ bằng 3 chia 5 rồi các bạn mà người ta hỏi là mà khoảng cách từ vân sáng bậc 5 đến vân trung tâm là gì là k sẽ bằng 5 đúng không thì xk sẽ bằng bằng bằng k nhân y sẽ bằng 5 nhân cho 3 phần 5 5 đó đúng không sẽ bằng 3 mm và câu 14 chúng ta sẽ chọn được câu gì câu a Rồi, sang câu số 19. Câu 19 đó, người ta hỏi mình là là phát biểu nó sao đây không đúng với tiền ngoại là phát biểu không đúng á, đó. đó chính là ừ. chính là là là có khả năng đâm xuyên rất mạnh là không đúng rồi nghe. Có thể đâm xuyên nhưng nó là không rất mạnh. Là tác dụng lên kinh tạng là đúng nè, kích thích phát qua một số đức chất là đúng nè, có tác dụng sinh lý là đúng rồi còn sang câu 20 là hiện tượng nào sau đây khẳng định ánh sáng có tính chất sóng á. ánh sáng mà có tính chất sóng thì thì nó sẽ khẳng định nó là là giao thoa ánh sáng chỉ có giao thoa nó có mới khẳng định được ánh sáng có tính chất sóng thôi còn không thì không có nha sang câu số 21 thì câu 21 mình sẽ giải qua một bên để cho các bạn hiểu nha thì nôm na là tần số sẽ bằng f sẽ bằng 1 chia 2 pi căn c cho mình sẽ giải câu 21 cho các bạn biết nha mình bây giờ mình bấm đáp án này câu hai là quang phổ gồm những bạch phát và, và phát sáng riêng rẽ ngăn cách nhau bởi những khoảng tối đa là gì cũng chính là khoảng tối đa chính là quay hai hai chính là là quay, quay phủ vạch các bạn nhớ quay phủ vạch bạch nghe là vân sáng và sáng riêng rẽ ngăn cách nhau bởi khoảng tối là và quang phủ vạch thôi hai ba đặc biệt quan trọng nhất của quang phủ liên tục là gì là chắc chắn là phụ, không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng có ba ba là câu C đây là một câu lý thuyết các bạn học nhớ học nha mình à, không, không lý thuyết nên mà không giải thích nhiều rồi cái mốt mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu rồi nha cái mốt thì chúng ta mình nói là epsilon một một chia hai pi căn lc đúng không bạn thế y số như vậy thôi một chia hai pi căn 5 nhân 10 nhân 10 mũ trừ 3 nhân cho 5 5 nhân 10 mũ trừ 6 thì chúng ta sẽ sắp xỉ được 3,18,5 hết nhưng mà thực sự của nó là 3,18,2 gì đó nhưng mà mình sắp sửa lên 3,18,5 318,5 Hz sắp sửa lên cũng được nha để cho nó hợp với lại đáp án đó. nếu không có thì mình phải sắp sửa lên và không mình phải lấy số đúng nhất nha sang câu số 24 câu 24 mình sẽ giải thích qua một bên cho các bạn nha nên mình chỉ chia chữ đáp án thôi tại một nơi có có từ trường biển thiên theo thời gian thì nơi đó xuất hiện gì chắc chắn thì nơi đó sẽ xuất hiện nó sẽ xuất hiện à, điện từ điện trường xoáy còn 16 là nghe khi nói về tiếng x phát biểu nó sẽ đây sai là chắc là tiếng x có tác dụng nhiệt mạch dùng để sưởi ấm là không ai dùng để sưởi ấm tiếng x cả câu 27 chọn phát biểu sai về tiêu ngoại phát biểu sai là tiêu ngoại ngoại ngoại làm phát tán một số chất là, là sai nè câu A mới vô là mình biết luôn nên câu các câu các bạn là đúng hết rồi mình không cần giải thích nha câu số 29 28 mà nó đi, đi đâu ạ là nếu nếu tăng nhiệt nhiệt điện dung của một mạch dao động lên 8 lần đồng thời giảm độ tự cảm xuống xuống đáy xuống cuộn dây đi hai lần thì tần số dao động riêng của mạch sẽ làm gì tăng lên hai lần mà tăng hai lần mà giảm à, tăng 8 giảm 2 thì nó sẽ có được là là đúng không căng à, căn 8 sẽ bằng gì bằng 4 4 thì các bạn à, nhân 4 lên còn giảm 2 là giảm như, giảm 2 là các bạn suy ra được á là giảm 2 á là nó sẽ là giảm xuống 2 là 29 câu C luôn tăng 8 8 mà giảm 2 thì nó sẽ giảm xuống 2 lần rồi tiếp tiếp tục nhé các bạn có thể nhìn để các bạn làm một xíu nha mình sẽ giải thích sau nha Rồi các bạn uh, ờ, thế tận giờ các bạn cũng hạn giải đề nha. Bây giờ sẽ giải luôn mấy cái câu này lần nha. Thì mấy câu này á thì có 30 30 là người ta hỏi á là S1 S2 khe inverse khoảng cách giữa hai khe là gì? Thì chắc chắn á câu B là khoảng cách giữa hai khe đó chính là là vân sáng vân sáng hay vân tối bậc mấy. Nếu vân sáng là luôn luôn là số lẻ, vân tối là luôn luôn là số chẵn các bạn nhớ nha. Vân sáng sẽ hơn vân tối một đơn vị thì chúng ta sẽ có được là gì và người ta hỏi là là, là bước sóng là lambda sẽ bằng 0,5 unomet khe vâng thì khoảng cách giữa hai khe là gì lần nó của ta có a thì ta chọn d đó là mình mình là mình sẽ tìm y y sẽ bằng lambda dca thì bạn sẽ tính ra được là và bạn bấm k nhưng có ít rồi các bạn bấm k thôi k sẽ được là bao nhiêu ta mình tính bấm ta k sẽ được là 4,5 à 4,6 gì đó như là vậy là câu là câu 30 là câu D vì đó là bậc tối tối nha vân sáng luôn là số chẵn vân à, sáng luôn là số lẻ vân tối luôn là số chẵn mà 31 31 thì mình à, đây là đây là một câu tương đối khó đấy trong thí nghiệm y vân với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 ugm hai khe cách nhau 0,5 m họ tách từ hai khe đến màng là 2 m bề rộng miền giao thoa trên màng màng là 4,25 cm số bằng nhau giao số bằng quan sát trên màn là gì là bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính được cái số bằng nhau thoa trên, trên màn đó chính là đầu tiên chúng ta sẽ tính được hai khe hai khe cách nhau là bằng a a thì khe đến màn đó là d có a có d và bị giao thoa là là 4,25 nữa các bạn bấm ra bấm hình như là nó cho mình đáp án như vậy ta ừ. nó cho mình là đáp án của nó là 22 nha câu câu 21 và câu 31 của A và hai trong thí nghiệm vân khoảng cách giữa 7 phân sáng liên tiếp là 21,6 mm nếu một nếu độ rộng cho tha trên màn mạng quan sát là 31 mm thì số phân sáng quan sát được là trên màn là gì và nhiều á thì chúng ta sẽ sẽ giống như câu ở trên thôi thì chúng ta sẽ bấm máy tính thì thì mình bấm đó, câu 32 là câu B ra chính nè còn câu 333 là nó hỏi bao nhiêu là thực hiện giao thoa trên mặt khe hay y vân khoảng cách giữa hai khe là 1 một mm mét màng quan sát đặt trong song song với mặt giữa chứa hai khe và khoảng cách hai khe m hai là hai mét mét mét chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng chẳng có bước sóng 0,6 ugromet sẽ bé hơn lambda sẽ bé hơn 0,75 ugromet có bao nhiêu bức xạ tại điểm n cách trung tâm 12 mm à, sẽ có bao nhiêu điểm ạ là ra bao nhiêu bức xạ bức xạ thì nó lại là 0,4 không đến không bé hơn k lambda mà lambda sẽ bé hoặc bằng 0,75 thế bạn ở đây các bạn sẽ tính được là 4 này 0,75 và bạn bấm là xem coi hai khe hai khe là d của bức sóng lambda à, lambda và cách phân trung tâm 12 mm thì các bạn bấm là, là lambda sẽ bằng bằng à, bằng 7 bức xạ bằng của A. Câu cái cái này cái mình đã cho mình sẽ ờ, chỉ giải câu 34 thôi nha. Còn câu 35, 36 và 7 các bạn nào muốn giải thì các bạn giải nha. Giải đi mình cho đáp án trước đó. Các bạn muốn thì các bạn giải còn con 34 mình sẽ giải nha vì con 34 là là nó vẫn trong tầm kiểm soát còn mình giải mấy cái câu này nó khó quá thì nó nó lại khó hiểu các bạn khó hiểu nên các bạn mà muốn điểm 9 cộng 10 cộng thì các bạn giải thêm ba câu cuối nữa được câu 34 mình sẽ trình chiếu qua bên này trình này để giải thích nha chứ như thế này là là giải thích nói là khó hiểu lắm mình sẽ chỉ trình chiếu đáp án nha 34 c này 35 35a 36A 37D các bạn mà muốn giải thì giải ba câu cuối nha câu 4 mình sẽ xử lý câu 34 nha đây đây là câu 34 của mình nó càng đi sau càng khó nó càng đi sau thì nó lại càng khó đúng rồi 34 35 36 37 á ba con nó là bao dài bao khó luôn mình giải xong nhức nát luôn rồi <laughs> giờ mình sẽ giải chi tiết câu này nha mình sẽ giải thích nha đầu tiên các bạn sẽ tính à, công thức đó là cây 1 sẽ bằng cây 2 mà người ta cho mình cây 1 bằng bao nhiêu là bằng 5 5 thì chúng ta sẽ 5 ki 1 1 1 thì bằng bằng cây 2 thì chúng ta lại có là tương đương là là đúng không ki y sẽ bằng lambda dca thì bạn ta sẽ thế thôi là k nhân cho y lambda dca với bằng k k nhân cho lambda 2 chia cho nhân dca thì chúng ta suy ra được lambda 2 á sẽ bằng gì sẽ bằng k k của uh, ờ, đầu á, là carbon sáng á, sẽ bằng 5 5 5 5 5 1 và chia cho k thì chúng ta sẽ bằng được gì bằng 3 chia cho k là bằng 3 chia cho k nha nó là một bằng nhiều bằng bao nhiêu á là chúng ta sẽ tin là 0,6 nha năm nhân 0,6 là bao nhiêu thì các bạn nhân vô thì nó sẽ được là 0,3 rồi rồi chúng ta sẽ à, à, tính á là mình sẽ phải lập lập nha lập hệ nha là do lambda 2 sẽ lớn hơn lambda 1 theo đi đề cho là vậy thì k sẽ thuộc uh, n sao thì chúng ta suy suy ra được á, là mình thấy kết quả mình vừa tính đó, là 3 chi k sẽ lớn hơn 0,6 và k sẽ thuộc uh, n n sao suy ra k sẽ bé hơn 5 và k sẽ thuộc n sao tức là suy được là k sẽ bé hơn 5 thì nó chỉ có trong khoảng phạm vi là 1 2 3 4 năm 4 thôi lộn mình không có 5 nha thì nó chỉ có 3 trong khoảng 4 trong khoảng đó thôi thì chúng ta thế từng khoảng ra nếu mà cái nào mà có đáp án giống á, thì mình chúng ta lại thỏa mãn thì thỏa mãn cho nên nhận thì k bằng thì khi k bằng một thì sinh ra lambda hai sẽ bằng gì bằng à, bằng à, ba 3 nè 3 chia cho một này bằng nhiêu thì chúng ta ba chia một bằng ba hơn là ba uromet thì nó là không thỏa mãn vì đề nó không cho cho đáp án như thế còn khi k bằng hai là sao là lambda đá sẽ bằng 3 chia cho 2 là bằng 1,5 thì 1,5 không có thỏa mãn vì nó là không có kết quả như thế còn khi k bằng 3 thì sẽ ta sẽ bằng 1 á 3 chia 1 là bằng 3 chia 3 bằng 1 1 thì không nó không thỏa mãn vì nó không có kết quả nào nào là một nó chỉ có kết quả dưới một thì chúng ta khi mà cao bằng 4 thì lambda 2 á, sẽ bằng 0,75 là 3 chia 4 bằng 0,75 thì chúng ta lại có được đáp án là thỏa mãn đó chính là đáp án C đáp án thỏa mãn đó chính là đáp án C C thì chúng ta lại có thì thì nó thỏa mãn được đáp án C thì chúng ta sẽ có giá trị của lambda 2 sẽ bằng gì bằng 0,75 ugromex thì chúng ta cho có C thôi câu câu câu này như là câu 29 ờ, hay 28 à, 39 hay 38 á, 8 của đề nhiệm kỳ này này. Nên các bạn để ý nha. Rồi. Rồi, bà Mai kiểm tra mình hồi nãy giờ mà ngồi làm video mà chưa kịp học gì luôn á. Nên uh, các bạn cố gắng lên nha. Mình đã bỏ công sức là như thế thì các bạn phải cố gắng hơn nha. Nha. Và mình kiểm tra của mình là ngày mai và thứ hai ba tra toán và thứ tư à, thứ tư thì kiểm tra lý và thứ năm thì kiểm tra sinh thứ, thứ sáu kiểm tra anh và tuần sau á, là thứ hai kiểm tra kiểm tra địa thứ ba kiểm tra văn thứ thứ năm kiểm tra hóa và thứ bảy kiểm tra sử là hai tuần là thi liên tục luôn á đây hôm nay tuần 25 rồi ngày cuối cùng là ngày chủ nhật luôn á mới ghê chứ và ngày mai bắt đầu thi rồi đó nha nên các bạn cố gắng nha mình vừa ờ, hồi nãy giờ chưa sáng giờ chưa học gì luôn á nên ờ, mình bỏ thời gian làm cho các bạn nên các bạn phải cố gắng lên nha rồi, trên đây là toàn bộ ôn tập lý 12 chữ kỳ 2 phần 4. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn các bạn các video sau nha.